chưa đủ sanh sao thời phân chủ thế gian à, nhưng còn đây anh đạo huy hoàng theo pháp phận vượng qua bảy khổ qua nhau nguyện xưa viên thành thâm độ đầu sơn đà giang hạ trần giang à, ca tỳ la nhãn trói công hoàng Chúng ân độ mây ngày năm sang Vì chúng sanh đương tâm gia vật Bởi nguyện dạy Bồ Tát Giang sanh đơn ma gia ân chịu mong lành Vội bao chăng sao ngà coi vị gia Rạng nôi ngậm sang màu diễm lệ tỏ thiên hương ngào ngang tầng công viên kim cương bao phủ mây hồng can trường mộng can trường phong mạnh à, lâm bay nay tinh ba hiện hiện ba mươi hai biểu tương trưởng phu hoa à, cùng tam mươi vị cánh đặc thù bảy bước đi mang lời khai thị oai à, hạng hộ đó hoa văn kỷ đủ nhung nghi công canh phi phàm mà trái bao đời viên cô trần gian bằng đại gian từ ân sân hiện à, thương chung tranh mây tình hấp lặng mãi ngượng xuôi ai lị khổ cầu và mãi nên trầm thương hãy bảy dâu biên đầu thẳng biên đầu nguyện vọng à, hầm chân tuổi đời đầy hoa mộng bỏ ngay vàng đế nghiệm thế nhây à, sao năm tu khổ hạnh năng nghỉ Rừng thanh văn trọn thay điện ngọc Rồi chung đạo giống lòng tăng lượng Cõi bồ đề viên đang tâm minh Hàng phục ma đoạn tận tử sinh Nhân thiên chi viên thành đại nguyện à, gần lòng giả pháp đơn vận chuyển Độ năm thầy thanh tử đầu tiên à, bốn năm năm bằng ba khắp miền Cô ơn chịu hộ tình thoan khổ qua đạo vô biên từ nay rạng tỏ tuổi tam mươi mạng thọ chọn duyên rừng à, xa la thị thịnh niết bàn thượng tư trong ban lời di giao qua đời gia tam hộ vi mộng ảo tình tăng tu liễu đạo chân thường à ba cõi vi về thế giới ngang hương vô ô nở sai mùa cúng phật ngậm xa lại di lưu ân đức Pháp bảo đăng nhật nguyện sang soi gia hương lành chưa muôn thở rạng ngày hồng ân lớn chạy người nhận gọi nhà lại tới tôn cha lành ba cõi dỗ từ bi phổ hoa chung còn à, dân trì mây lạc lối lầm đường Thôi vị kỷ mở lòng từ ai chung con nguyện vượt qua khổ hại tam hồng tu y giao phong hành thanh tịnh tâm bỏ ác làm lành xong phụng sự bao ơn tam bảo à, bây giờ mấy giờ không biết dạ thưa sư là 8 giờ thiếu năm dạ mời xít an nhiên ờ, tụng à. kinh lễ bái tam bảo tóm tắt rồi sau đó mình ờ, thọ giới với ờ, sư pháp trang nha an nhiên dạ dạ con thành kính thỉnh lễ sư pháp trang dạ con kính chào đậu tràng dạ con xin đọc kinh lễ bái tam bảo tóm tắt ạ à. nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Itiviso bhagava arahang samma sambuddho vi cha na sam bành su ra ra ca ano ta pu sa ma Vicha Chanarasambano Surato Lokavido Anotaro Purisa Dhammasa Rase thô Dewa ga Buddho ti Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cung Chánh biến tri minh hạnh đủ đầy Ơn đức thiện thể cao dày bậc dạ. thế gian giải chỉ bày chân tâm dạ. ờ, vô thượng sĩ dạ. đoạn mầm ách vượt bậc trọn lành điều ngự trưởng phu đời người quy phục đạo sư phật thế tôn hiển chân như độ đời so to bhagavata tham mô san di akaliko e ô panajigo pachat tang về đi tap bồ vinyo hi si pháp bất diệt cha lành kéo dài lìa danh ngôn lý luận nghĩ bàn vượt thời gian vượt không gian thiết thực hiện tại thoát nhiên tỏ tường pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ lìa si mê xả bỏ vọng trần trí nhân ngộ tánh chân nhân tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường Tupati Banno Bhagavato Savaka Sango Uchupati Banno Bhagavato Savaka Sango Yajapati Banno Bhagavato Savaka Sango Sami Chibati Banno Bhagavato Savaka Sango Yadi Dam Chatta Ribulisa Yuga Atta Burisa Bukala Esa Bhagavato Savaka Sangho A hồ này vô, ba hồ này vô, đa thì này vô Anchalikarani vô, Anuttaran Punyang Khe Tăng Lô Cát Sa Ti Bậc Diệu Hạnh Thanh Vân Đệ Tử Bậc Chánh Chơn Pháp Lữ Tăng Già Bậc Mô Phạm Cõi Ta Bà Thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả phước điền dày sâu nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh ba cội sáu đường an vui dứt trừ oan trái nhiều đời bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan rời xa nhiễu hại quy nan bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lợi cầu chúng sanh ít bệnh sống lâu thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày nguyện cho an lạc từ nay dứt trừ khổ não đắng cay oán hờn dứt trừ kinh sợ tiếc thương bao nhiêu tai nạn ôn phiền từ ly ngưỡng cầu tam bảo chứng chi sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn thế tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi việc mà ta đi với nghiệp của ta giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình hoa thọ quả báo phân minh kết thành dạ nó mô phúc đa giá nó mô thâm ma giá nó vô sanh tha giá dạ con đã đọc kinh lễ bái tam bảo ờ, tóm tắt đã xong dạ dạ con ờ, kính thỉnh à, đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh xin thọ trì tam quy và ngũ giới à uka samayang bành tê vi sum Visum visum ram kanatha yati sarane nasaha banja sila ma tu duti yam dima yang bante visum visum ram kanatha yati sarane nasaha banja sila ma ta tati yam dima yang bante vi vi tha tha na ya ti sa sa ra ne ha Vishum ya si la ni ya cha ma Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính thỉnh sư pháp trang đại diện chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. À, không biết à, à không biết sư à, sử dụng máy này không biết âm thanh nó có nghe rõ hơn máy kia không ạ? Dạ, dạ thưa sư nghe rõ à, à, tại uh, sử dụng máy này thì cái uh, khi mà đọc bài thì chữ nó không rõ bằng bằng cái máy tính máy tính là chữ nó hơi lớn ra sư dễ đọc hơn <laughs> dạ, giờ nó được cái này mất cái kia dạ à, bây giờ uh, để trước khi truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng cho phật tử chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng à, và xin thân chào toàn thể và xin thân chào toàn thể à, quý, quý vị à, à, trong đạo tràng à, giờ đây à, xin mời toàn thể à, quý vị à, chư thiện nam tín nữ chúng ta để thọ trì quy giới năm một hai giác <clears throat> Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nợ mô ta sa Bhagavato Arato Samma Samputhassa con đem mất lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên chi do ngài tư ngộ công thầy chỉ dạy Phật sa hàng cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y Phật Thầm mang sa cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y Pháp chẳng khang chẳng năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính chân vi y tăng đô ti giam vi bồ hang chẳng năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính chân vi y phật lần thứ nhì đô ti giam vi thầm mang chẳng năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính chân vi y pháp lần thứ nhì Đồ ti giam pi sang khang sang năng gacha mi con đem mất lòng thành kính sinh vi tăng lần thứ nhì. Tà ti giam pi bột thăng sa năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tà ti giam pi thầm mang sanh năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tà ti giam pi sang khăn sa năng cái cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm để Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân quả chánh viên trì, do ngài tự ngôn không thầy chỉ dạy quốc đăng sa ra năng cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật thăm măng sa ra năng cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp sang sang sa ra năng cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng tu ti dâm đi quốc đăng sa ra năng cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhị uti yam bi đam mang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì uti yam bi sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti yam bi quốc đăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba Ta sa Tati năng Dhammang cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba Ta sa Tati năng Sankhang cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Thị Sarana ca hà năng ta rơ pôn năng phép vi tam bảo tròn đủ cho các bấy nhiêu pa na ti pa ta vê ra man ni sik ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự sát sanh Adina Dana Viramani Sikha Badang Samadhiyami còn sinh vâng giữ điều học là quy chánh xa sự chậm cấp cà mê cha trộm cắp kame somecha chara veramani sikhabadang mi còn sinh vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm sa về Musa Vada Veramani Sikhabadang mi còn sinh vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối สุราเมรยมจาปมาดทานาเวรมณีสิกขามาดังสมาดิยามิcon sinh văn giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. bà na ti bà ta truyền ramani sikha ba đăng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cô y chánh xa sự sát sanh adina dana về ramani sikha ba đằng samadiya ni con xin vâng giữ điều học là cô y chánh xa sự trộm cắp kame sumicha chara về ramani sikha ba đằng samadiya ni con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nô dối Sura Meraya Macham Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say. Imani panca sikha badani satu kang tatwa apamadena najakalang Sammara kita pang chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các văn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đề chẳng nên dễ vui si lên su ga tinh danh tí ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới Chị Lê Nô Phu Cái Trăm Pha Đa Cái chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới Chị Lê Nê Nê Phu Tiên Danh ti Các chúng sanh được giải thoát Niết Bàn cũng nhờ giữ giới Atma Sĩ Lăng Vi so Ta Dê Bởi các cây nên chưa quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ à, Má Bành Tê Dạ sinh Vân Sa Thú Sa Thú Lành Thai dạ con thay mặt đạo tràng kính chân sư pháp trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng phật tử của chúng con ạ à. dạ sau đây con xin sám hối phật bảo pháp bảo và tăng bảo uttamang ye na wan de hang ba da bằng sum ba rút tamang bút thề yo kalito do so bút hô kama tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cúi sinh phật bảo xá tội lỗi ấy cho con uttamang ge na quanh de hăng tham man cha đô vi thang va răng tham mê yo kali tô đô so tham mô hà ma tu tăng ma mang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 con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cuối sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con dạ nam mô bích đa giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá dạ nghi thức lễ bái tam bảo tốt dạ con kính thỉnh sư pháp trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con đã sau khi thọ trì tâm quy về ngũ giới ạ à. Pavatu sa pamangalang jakantu samba devata sa papotanupavena sada sotim Pavantu te pavatu sa pamangalang jakantu samba devata sa patamam Nupavena sada sotim Pavantu te pavatu sa pamangalang jakantu samba devatam Sa pasangkanupa na sada sotim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 Nam mô Nam mô Thamaya. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con xin kính chào toàn thể quý của chú anh chị trong đạo tràng. Dạ hôm nay lại là một lần nữa là ngày thứ năm chúng ta lại à, được dịp cùng nhau ôn lại những bài à, học với thầy à, Kinh Milanda. Và dạ hôm nay Nguyên Như sẽ đi tiếp tục phần còn lại của à, 10 cái phép quán niệm tử thi hoặc là gọi là một những án sứ gọi là án sứ bất tịnh và bây giờ con xin kính thỉnh sư à, Thanh Tâm và sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu để đọc Pali trước cho đạo tràng của chúng con đọc theo ạ. À. Dạ, con xin uh, dừng nước lại cho chư tăng ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và dạ, Bạch sư có ở trước máy không Bạch sư? Con không thấy sư Thanh Tâm ở trước máy rồi. Dạ sư Pháp Trang, con xin kính thỉnh sư và dạ, sư có ở trước máy không Bạch sư Pháp Trang? quý vị ơi hai vị sư của mình đi mất tiêu rồi dạ em xin kính mời chị uh, em xin kính mời mời chị nhung trước ạ à. dạ sa thú chị dạ alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ sư pháp trang dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ngày hôm nay ạ Athika cầm mắt thà án xứ hài cốt tử thi có 5 loại sa mằng sa lồ hitana hà ni sầm bàn tha áp thi cạ hài cốt còn thịt máu và gân giật thắt dính ni mằng sa lồ hita sắc hitana hà ru sầm bàn tha áp thi cạ hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân thứ ba Abagasam Salo Hitanaha Rusam Bàn Tha Athika Hài cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân thắt buộc. Thứ tư, Abagatana Hà Rusam Bàn Thadisa Vidisa Wikhita Athika Hài cốt không còn gân thắt đã phân tán. Thứ năm, bề ta sằng kha hoàn nabati gaatika hài cốt chỉ còn là những khúc xương trắng giả như màu vỏ ốc dạ con đã đọc bài xong dạ con kính thỉnh à, sư và và quý đạo à, hữu đọc bài cho hoan hỷ ạ Nam mô Bích Thầy Dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. À. Athikama Athikam đọc Athikakam Mathana án xứ hài cốt tự thi có 5 loại. Saman Salo Hitanaha Nisamban tha át, thiết cá, hài cốt còn thịt, máu và gân, thắt dính. Ni man sa lô, hi tắc sắc, khi ta na, khi ta na hà, ru sầm bàn, tha át thiết cá, hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân. sam ata abhagatasam, Sam Salo Hitanaha Rusampan Thaatika hai cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân thắt buộc. Apagatanaha Rusampan Thadisa Vidisa Witkita Atika hai cốt không còn gân thắt đã phân tán. Betasan Kawan Napati và Kaatika hài cốt chỉ còn là những khúc xương trắng à, giả như vỏ như màu vỏ ốc dạ hết rồi đúng không chị là dạ hết rồi dạ sa thú chị cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài Dạ con xin như xuống mít ạ, con kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lên lễ sư thâm Tâm, con kính lên lễ ờ, sư Pháp Trang, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc. Apikakam Mapha Ná, án xứ hài cốt tử thi, có năm loại. Sa măng sa lô hitanaha ni sambantha apika, hai cốt còn thịt, máu và gân thắt dính Nimang Salohita Sakita Naharu Sambantha Athika hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân Apagata Sam Salohita Naharu Sambantha Athika hài cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân thắt buộc Apagata Naharu Sambantha Disa Vidisa Wikita Athika hài cốt không còn gân thắt đã phân tán Petasankhawanapattiphaga Atthika hài cốt chỉ còn là những khúc xương trắng giả nhưng mà vỏ ốc sa thú sa thú và dạ, con đọc xâm xin mời việc kế tiếp Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh lễ quý sư à, và quý sư cô và đạo tràng, con xin phép được à, đọc bài. Atthika Kamma Thatthana Án xứ hài cốt tử thi có năm loại. sát sát măng lô hít Samang Satlo Hitana Hani Sampantha Atthika hài cốt còn thịt, máu và gân thắt dính. ní măng sát sát lô hít tát Nimang Satlo Hita Sakita Naharu Sampantha Atthika hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân. Appakatta Sang Sát Lô Hít tát Naharu Sampantha Atthika, hài cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân thắt buộc. Số 4. Apakata Naharu Sampantha Disa Disa Wikita Atthika, hài cốt không còn gân thắt đã phân tán. Thứ năm. Betasankha Wana Pat Patipaka Atthika hài cốt chỉ còn là những khúc xương trắng giả như màu vỏ ốc. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và đạo tràng. dạ nam mô bút đa giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá dạ con thành kính đỉnh lễ sư thanh tâm dạ con thành kính đỉnh lễ sư pháp trang dạ con kính chào đội tràng con xin đọc bài à, áp thí áp thí áp thí cầm mắt ma ná án xứ hài cốt tử thi có năm loại xá ma sát samang salo hi tana hà ni sammantha áp thí cá hài cốt còn thịt máu và gân dính thắt dính ni màng sa lô hí tá sắc hí tá na hà rú sầm bành thá áp hí cá hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân áp bá gá tá sang tá lô hít tá na hộ hà rú sầm bành thá áp thí cá hài cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân hoắt buộc bốn á bá gá tá na hà rú sầm bành thá đi xà vi đi xà viết khí tá áp thí cá hài cốt không còn gân thất đã phân tán Đê sang bát ba gá, áp Vaga, cá hài cốt chỉ còn là những khúc xương trắng giả như màu vỏ ốc dạ sa thú sa thú và dạ, con kính chân cô đó các bạn Nam mô Bụt Thầy Giá, mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhya và dạ Nguyên Như thấy lớp mình cũng đọc được hết rồi phải không quý vị? Và dạ Nguyên Như xin kính à, à, mời chị Nhung có thể lấy bài xuống để em à, để em bỏ cái phần screening của em vô nha chị. Dạ thôi. chưa nghe được á Nguyên Như ơi Dạ em đang share cái screen đây Em không có biết là em có vô được hay không share, on share. em nghĩ là chắc trong khách sạn nó bị yếu chị à, em nghĩ vậy thôi em nhờ chị Nhung có thể post bài dùm cho Nguyên Như chị hôm nay là mình học tới uh, tụi em lấy cái của em xuống và dạ, xin chị Nhung Hoan Hỷ post bài dùm em như hôm nay mình tới cái trang 30 đó thưa chị đến đây phải không à, Nguyên Như? Dạ, Bữa trước mình học hết trang 29 ờ, Dạ đúng rồi, hôm bữa mình học hết ờ, án xứ chiết đoạn tử thi là tới cái ờ, số 7. Bây giờ mình sẽ qua cái số 8 và sa thú. Dạ kính thưa cả lớp, à, hôm nay chúng ta đi vào cái phần thứ hai là cũng là cái phần cuối cùng của 10 cái đề mục bất mỹ hay còn gọi là 10 cái đề mục tử thi. Thì kỳ rồi mình đi qua những cái giai đoạn từ số 1 cho tới số 7 uh, à, Nguyên Như xin đi uh, đi sơ lại cái tên là uh, à, Nguyên Như xin uh, đọc lại 10 cái đề mục bất Mỹ á số Pháp thì số 1 gọi là Uttuma Taka tức là thay phình trướng hay còn gọi là bành trướng tướng số 2 là lý lý quý lý lá cá là thay bầm xanh hay còn gọi là thanh trướng tướng số 3 là quý búp ba cá tức là thay chảy nước vàng hay còn gọi là nồng loạn tướng. Số 4 là quý chích cá đá, còn gọi là thay bị bể nứt hay là đoạn hoại tướng. Số 5 quý khai dí tá cá tức là thay thú ăn, hay còn gọi là thực hám tướng. Số 6 là quýt khích tá cá, còn gọi là thay phân lìa hay là tán loạn tướng Số 7, Hata Wikkitaka hay à, còn gọi là thay rã rời hoặc là chiết đoạn tướng. Số 8 là Lohitaka, thay chảy máu hay còn gọi là huyết đồ tướng. Số 9, Ulukwaka, thay sau đục hay còn gọi là trùng trụ tướng. Và số 10 là Athika, tức là bộ xương hoặc còn gọi là hài cúc tướng thì tuần rồi chúng ta đã đi qua số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ Nguyên Như xin đi qua tới ba cái phần cuối là um, lố hí tá cá, uluwa cá và athika. Giai đoạn số 8 là giai đoạn um, lố hí tá cá hay mình còn gọi là huyết đồ tướng tử thi hay còn gọi là huyết đồ tử thi hay còn gọi là huyết đồ tướng thì cái hộp từ này à, chiết tự ra thì có lô hí tá cộng với chữ cá thì cái chữ lô hí tá chỉ cho là cái máu huyết của mình cá ở đây thì có nghĩa là rỉ chảy khi mà mình nói chung lại cái hợp từ lố lô hí tá cá tức là chỉ cho những cái tử thi mà máu của nó nó rịnh ra nó rỉ ra khỏi cái những cái bộ phận đó chưa gì và nó trở nên nó rất là dơ bẩn bởi những cái máu ấy chẳng hạn như là trong cái à, cái bụng nè trong cái à, lỗ tai trong cái chỗ những con mắt đó thì bắt đầu cái máu huyết nó rỉ nó rịnh ra bắt đầu nó nó trở nó oxidize nó trở thành màu đen nó dơ bẩn nó tùm lum nó nhầy nhụa ra đó chưa vị thì cái chỗ đó nó gọi là lohitaka thì có một lời giải tự là lohitan kirati vitkipati ito chitbo cha bakharati tí bằng là lohitakan tức là tử thi nó đẫm rịnh máu từ các cái bộ phận thân thể như là tưới bằng máu thì gọi là lô hí tá cá. Cái chữ cá ở trong cái lời giải tự này là nói cho một cái sự thấm rịnh, cái sự rỉ chảy, có nghĩa là à, kirana. Trong những cái trường hợp khác, cá chỉ cho cái sự nhơ bẩn nè, cái sự nhơ nhớp và nó cũng đồng nghĩa với cái chữ cúc chi tạ. Tử thi mà có máu chảy nhiều máu chảy lắm Lohitaka Asufa thì hành giả có thể tìm cái đề mục tử thi này tại đâu? Tại những nơi đánh nhau nè, tại chiến trường nè, là um, có những uh, cái đề mục chú giải thì nói là những uh, cái chỗ mà tử thi uh, của những người bị chặt đứt nửa cái thân mình thì tiếng bali là Vichedaka Asufa nhưng mà chỉ phải niệm trong khi mà máu đương nó chảy ra còn không thì niệm trong khi máu chảy ra mấy cái chỗ sình mấy chỗ, cái chỗ nứt đó quý vị hoặc là chảy ra ngoài cái tử thi cũng được thí dụ như là máu chảy của những người mà còn sống bị thương tích giống như là mình bị tai nạn xe cộ hoặc là nhiều khi mà mình bị um, gọi là bị chảy à, máu trong lúc mà mình nấu ăn đó quý vị mình cắt mình dùng cái dao mình không cẩn thận đó mình bị cắt ra khi mà mình có cái máu nó ra khỏi cái người của mình á thì mình cũng có thể quán niệm được luôn cái phần đó thì à, mình được gọi là mình niệm trong khi mà mình còn sống mà mình bị thương tích đó cả nhà và mình vậy hành giả đó phải ghi nhớ mình phải niệm là lô hi ta cằn lằng lô hi ta cằn lằng tử thi có máu chảy lắm đáng ghê gớm tử thi có máu chảy lắm, đáng ghê gớm. Thì trong cái phần này, cái Ugaha Nimitta có nghĩa là cái thô tướng trong cái đề mục tử thi này. Nó phát sanh ra, nó rõ ràng như là cái một miếng vải đỏ mà bị gió thổi phất phơ. Thì khi mà cái à, quý vị nhìn trong cái cơ thể à, của cái à, cái phần mà của tử thi đó, khi mà máu nó chảy ra rồi thì cái đó là cái sơ tướng khi mà mình nhìn thấy thấy bằng cái mắt thịt của mình nhưng mà mình khi mình nhắm mắt mình mình nhìn vô mà mình nhìn bằng cái tâm của mình á mình nhớ lại cái cảnh của cái sơ tướng đó thì cái thô tướng của mình nó không còn rõ ràng như vậy nữa mà nó giống như ở đây nói là quý vị giống như là một cái miếng vải đỏ nó bị gió thổi phất phơ nó tượng trưng giống như là cái những cái vết máu mà nó bị chảy ra nó rịn ra đó thì mình sẽ thấy là cái viếng miếng vải đỏ nó bị gió thổi và cái tự tướng hay là tự tướng hay là quan tướng đó Patifaga Nimitta thì nó sẽ có cái sắc đỏ mà thôi nha quý vị nhưng mà yên lặng nó không, không có cái gì nhúc nhích phất phơ rung rinh hết á nó chỉ yên như vậy thôi thì cái đó chính là tự tướng thì còn cái án xứ của huyết đồ tử thi này thì nó giống y chang những cái phần ở trên như vậy chỉ có khác là thay vì mình niệm những cái phần khác thì mình niệm đây là cái máu máu chảy Nguyên Như sinh qua cái giai đoạn số 9 là giai đoạn vua quá cá hay còn gọi là trùng tụ tử thi hay có chỗ gọi là trùng tụ tướng. Hợp từ này chiết tự thì có bú lú quá cộng với cá. Cái chữ bú lú quá này có nghĩa là cái chữ côn trùng và cái chữ cá có nghĩa là chữ rửa chảy ra trong cái hợp từ bú lú quá cá thì cái hợp từ này sẽ chỉ cho những cái tử thi đã rửa chảy vì bị những cái con côn trùng nó đục khoét bắt đầu lúc này là dòi bọ nó lên nhiều rồi đó quý vị cái xác chết này cái dòi bọ nó lên bắt đầu nó gọi là nó à, những cái con dòi á, nó mọc nó nó nó trổ ra đó mà nó nhiều lắm quý vị có chỗ tả nó giống như là một cái nắm cơm một cái cục cơm vậy đó những con dòi nó nó mọc mà nó quấn nó cuộn lại với nhau mình nhìn như cái những cái cục cơm nó lúc nhúc lúc nhúc chứ nó không phải là nó rời rải rác như nữa nha quý vị theo cái lời giải tự Buluwe Kirati Bắc Karati tí bằng cái chữ Buluwa Cằn Tử thi rửa chảy vì côn trùng thì gọi là bú lú quá cá. Cái chữ cá ở đây đó nó cũng mang cái ý nghĩa như là cái chữ cá trong cái chữ là lohitaka nha quý vị. Như xin đi sâu vô cái phần này gọi là tử thi có những cái con dòi ăn từ trong cửu khiếu tức là trong chính cái khiếu của mình đây nó bò ra cá Asufa trong cái đề mục tử thi này thì hành giả phải niệm trong khi những cái con dòi nó bò từ trong chính cái lỗ trong cái thân mình á hoặc là khi những cái xương cốt của mình nó rời ra từng khúc từng khúc á mà chỉ còn dòi nó từng cục như cục cơm lúc như như mới nói đó chứ gì nó có như từng cục cơm cũng được mà dầu là những cái hột hài cốt đó đó là những loài thú thí dụ như là chó mình gặp cái những cái hài cốt của con chó con ngựa con trâu con bò mà cái những hài cốt này nó có những con dồi nó nhiều thiệt là nhiều nó bò ra thì mình cũng dùng đó mà mình làm cái tru à, cái án xứ của mình cũng được cũng niệm được hết và hành giả phải nhớ là mình niệm như vậy Puluwakang Patikulang Puluwakang lằng hay mình nói tiếng Việt là tử thi bị dòi ăn từ trong cửu khiếu bò ra đáng ghê gớm tử thi bị dòi ăn từ trong cửu khiếu bò ra đáng ghê gớm thì trong cái út cái há ní nít tá của mình mình có thể thấy tức là trong cái thô tướng trong cái đề mục tử thi này nó phát ra thì nó có những cái sự rung rinh nhúc nhích đó là những cái con dòi đó quý vị thì nó sẽ mình thấy những cái à, thô tướng của mình như vậy còn cái quan tướng hay là cái tợ tướng thì nó phát sinh ra yên lặng tức là những cái con dòi nó bó lại thành cái cục cơm á, thì mình thấy cái sự sáng nó ra là những cái cục cơm những cái cái nó yên như vậy nó không có nhúc nhích gì hết đó quý vị và về cái án xứ này thì nó tương tự cho các phần trên nó chỉ thay thế là thay vì mình à, nhớ niệm giống hồi nãy mình niệm về cái máu rỉ ra thì bây giờ mình niệm là những cái con dòi và Nguyên Như xin đi qua cái phần số 10 và cũng là cái phần cuối cùng trong cái 10 đời một bất mỹ giai đoạn ách thi cá tức là giai đoạn hài cốt tử thi hay còn có chỗ gọi là bộ xương hay là hài cốt tướng thì có hai phần trong cái hợp từ này mà mình được chiết tự ra thì ách thí cộng với cái chữ cá ách thí chỉ cho cái xương cốt cái chữ cá như lặp lại ở phần trên là một cái sự nhơ bẩn, một cái sự đáng nhòm gớm. Trong khi uh, trong, đó thì cái hợp từ Athikala, Athikala chỉ cho những cái tử thi mà nó dơ bẩn, nó chỉ còn lại xương cốt mà thôi thì nó gọi là Athikala. Có một cái lời giải tự là về quá cúc chi tàn tí bằng cái chữ ách thi căn có nghĩa là tử thi chỉ còn lại xương trắng đã đáng nhầm gớm ghê tởm thì gọi là ách thi cá Nguyên Như xin đi tiếp vào cái phần ở trong tử thi chỉ còn những cái xương không nó rời rã từng phần từng đoạn ách thi cá ách xú phá trong cái đề mục tử thi này thì uh, dầu chỉ còn nó chỉ còn là xương thôi hoặc là nó rời ra từng đoạn mà nó chỉ còn một hai đoạn một nát đến đâu nữa thì mình cũng đều có thể dùng để niệm được hết và hành giả phải nhớ niệm như vậy Atthikang Patikulang Atthikang Patikulang hay có thể niệm bằng tiếng Việt là tử thi chỉ còn xương không rời rã ra đáng ghê gớm tử thi chỉ còn xương không rời rã ra đáng ghê gớm Udgaha Nimitta của cái phần mà số 10 này, tức là cái bộ xương này, thì nó sẽ thấy những cái khúc xương nó rời ra từng chặn Còn cái thô tướng phát sanh ra thì mình thấy là như là những tử thi còn đều đủ. Có nghĩa là nó đã, à, khi mà mình có cái quan tướng rồi đó, thì nó nhuần nhuyễn, nó nó trong nó gọi là nó trong sạch rồi đó nó không có bị à, rời xa ra nó không có bị xấu xí như là cái thô tướng nữa mà nó là điều đủ nó gọi là nó nó nó rất là trong nó rất là trong sạch trong sáng đó quý vị trong 10 cái đề mục tử thi này khi mà hành giả niệm mà phát sanh được cái quan tướng rồi thì năm cái pháp che lấp có nghĩa là năm cái truyền cái nó sẽ dần dần được yên lặng lại và hành giả đã được vào cái bậc gọi là gần nhập định rồi sẽ nhập định được nhưng mà chỉ đến sơ thiền mà thôi không có lên đến nhị thiền nha quý vị chỉ đến được sơ thiền mà thôi khi mà mình tập vô cái 10 cái đề mục bất mỹ này nhưng mà như là như đã à, nhắc tới phía phần trên đó quý vị khi mà mình là cái người nhút nhát đó mình mà tập những cái đề mục bất mỹ thì mình rất là sợ đó thì cái cái sự sợ hãi nó hằn trong cái tâm mình á lúc mà mình ngồi thiền nó rất là sâu đậm thành ra quý vị sẽ đạt được định á, rất là mau có những người người ta nói là khoảng một hai bữa là quý vị đã đạt được đến cái chỗ có thể nói là sơ thiền đó quý vị thành ra cái chỗ này cái đó là lý do mà Đức Phật giới thiệu những cái à, cái à, thiền này cho mình tức là mình nói trời ơi nhát quá mình không có thiền được mấy cái đời một bất tịnh này nhưng mà theo cái phạm vi của bài này Nguyên Như đọc á, thì Nguyên Như thấy cái lý do mà mình à, tập cái à, đề mục tử thi này tự gì mình nhát đó quý vị cái sự sợ hãi của mình đó, nó làm tăng cái sức tinh tấn nó làm tăng cái sức cố gắng cái gọi là cái cái cái thô tướng của mình á cái nó nó nó đập vô cái mắt của mình cái sự sợ hãi nó làm cho mình tăng cái đỉnh rất là mạnh và nhờ vậy mà nếu mà tập trung mình thì, thì nghiêm túc á, mình có thể dài ngày hoặc là dài tháng thì mình có thể đạt được sơ thiền rất là dễ so với những đề mục còn lại nhưng mà cũng như xin lặp lại một lần nữa là mình phải có một vị thiền sư chứ mình đừng có tập đại như quý vị và dầu hàng giả có mà cố gắng niệm đi đến đâu thì cũng chẳng có thể nhập được định bậc trên có nghĩa là trên cái bậc sơ thiền thì cố cố gắng cỡ nào cũng không có đạt được hoặc là từ nhị thiền trở lên mà chỉ là sơ thiền mà thôi hoặc là cũng à, không có đắc được nhãn thông hay là cũng không có đắc được nhĩ thông mà nếu mà có tập rõ tới cỡ nào tập tinh tấn tới cỡ nào thì cũng chỉ thấy tử thi rõ rệt khắp mặt đất mà thôi có nghĩa là quý vị mà tập nhiều quá nó đi đâu cũng nhìn thấy toàn là xác chết nó rõ ra nó hiện ra trước mắt của mình nó giống như ở đi đâu mình cũng gặp người chết hết á xác chết tử thi hết tuy nhiên nếu mà hành giả cộng thêm cái tu ờ, cái pháp minh sát hay là vipassana có, có hay có gọi là tứ niệm xứ thiền tuệ đó quý vị thì quý vị sẽ đạt được tới a la hán quả có nghĩa là quý vị chỉ cần tập cái 10 cái đề mục bất mỹ này cho tới khi mà quý vị đạt được cái sơ thiền thì quý vị sẽ bắt qua về cái à, vipassana quý vị có thể đắc thánh tức là đắc đến cái bậc thứ tư của thánh đạo luôn mà không có cần tập thêm những cái đề mục thiền khác thì nếu mà mình coi kỹ lại cái chỗ này thì nó cũng là rất hay rất là thú vị pha quý vị và án xứ hài cốt tử thi này cái phần còn lại nó cũng tương tự như các phần trên mà mình chỉ thay thế hoặc là về máu hoặc là về những cái à, hình cái những cái con giò nó cuộn nhau thành những cái cục cơm đó thì mình có thể mình chỉ quán là những cái những cái hài cốt những cái xương á nó rất là rõ nó chỉ khác cái chỗ đó mà thôi và án xứ hài cốt tử thi này như là hồi nãy Huy Như đã cho uh, chư vị đọc qua một lần đó thì nó được phân làm năm loại loại thứ nhất là những hài cốt còn thịt máu và gân thắt dính lại với nhau tiếng Bali là samang salohita naha nisambantha atthika Số 2 là những hài cốt không có còn thịt nữa nhưng mà nó những vẫn còn dính một chút máu và gân là với nhau. Tiếng Bali là Nimang Salo Hita Sakhita Naharu Sambantha Athika. Số 3 là những cái hài cốt mà không có còn thịt và máu nhưng những cái cọng gân nó vẫn còn thắt vẫn còn buộc lại với nhau tiếng Pali là Apagatasam, Salohita, Naharu, Sambandha Atthika. Số 4 là những cái hài cốt nó không có cần còn gân thắt nữa và nó đã phân tán đi rồi. Thì tiếng Pali là Apagata Naharu Sambandha Disa Vidisa Vikita Atthika. Và cuối cùng số 5 là những hài cốt chỉ còn là những cái khúc xương trắng giả như là những cái màu vỏ ốc. Về ta sằng khá hoành nát Patifaga Atthika. Bây giờ mình sẽ đi qua những cái phần phụ giải là những cái phần chú giải về những cái phương cách tu tập án xứ bất mỹ này. Hồi nãy là mình đi qua những cái phần về là lý thuyết. Rồi đây là những cái phần mà những cái vị um, về những cái uh, uh, chú giải về những cái phương cách mà đã nói ở trên thì mình đã uh, những chư vị đã gom góp lại những kinh nghiệm và những cái uh, cái sự gọi là những cái uh, cái cơ bản để cho mình hiểu rõ thêm khi mà mình muốn hay muốn tìm hiểu về những cái án xứ bất mỹ này thì có những điểm gì đặc trưng sẽ được à, đem vào những cái phụ giải này như xin chia sẻ cùng với cả nhà. Những cái phương thức đơn giản đã trình bày. Nếu là trường hợp mà những vị có đầy đủ căn lành ở thời quá khứ rồi thì khi mà quý vị quán xét những cái án xứ về bất mỹ này thì cái trị tướng và cái tử tướng rất là dễ dàng hiển lộ nhưng mà với những người như chúng ta đây mình không có căn cơ sâu đậm nhưng à, thì mình mới bắt đầu mình à, chập chững để mình tu thì đương nhiên là phải khó hơn rồi và nếu mà như là mình làm theo những cái phương thức mà mình học ở trên để mình tu tập mình học với vị thiền sư của mình nếu mà mình vẫn chưa có hiển lộ hai cái um, trì tướng và cái tự tướng tức là cái thô tướng và cái quan tướng đó thì hành giả cần nên xét lại khi mà mình coi cái tử thi mình đã đi qua về sáu cái khía cạnh như là sao chưa khía cạnh thứ nhất là quanh nát tô tức là mình có đã suy xét về cái màu da của xác chết này hay chưa Nguyên Như xin lặp lại khi mà quý vị à, đi quán những cái xác chết này á, những cái tử thi này á, nếu mà mình vẫn không thấy rõ có nghĩa là sao có nghĩa là trong tâm của mình những cái nét đặc trưng về cái tử thi đó quý vị mình chưa có biết rõ thành ra sáu cái phần ở đây là sáu cái nét đặc trưng mà mình phải nhớ phải rõ ở trong tâm mình về cái tử thi khi mà mình quán thì lúc đó cái thô tướng và cái quan tướng nó mới hiện được chứ không phải là quý vị vô trong cái nhà xác rồi quý vị nhìn thấy một cái xác nó nằm rồi quý vị thấy một đống nó vậy rồi cứ sợ sợ sợ cái mình nhắm mắt lại nếu mà như vậy thì mình chưa có qua những cái cách thức về cái tu thiền về cái án xứ tử thi quý vị thấy không thành ra mình phải đi vô chi tiết thì làm sao mình biết tức là mình phải học bài mình phải coi bài rồi mình mới đi được chứ không có phải như người ta nói là cứ gọi là à, cứ vô thiền đại đi quý vị là không có đúng ha quý vị ha số 1 quanh nato suy xét về màu da có nghĩa là mình phải ghi nhận cái tử thi này là cái người da đen cái người da trắng hay là cái người da vàng số 2 linh gato mình phải suy xét mình phải coi về cái tuổi thọ tức là cái tử thi này chết vào lúc nào cái tuổi thọ là thiếu niên là trung niên hay là lão niên ở đây thì hành giả không có nên để ý là cái người này đàn ông hay đàn bà yes. mình chỉ coi về cái tuổi thọ mà thôi cái chữ linh gá trong cái trường hợp này dùng trong ý nghĩa tuổi thọ chứ không có nên hiểu theo là ý nghĩa của cái giới tính. Số 3, Santanako, mình phải suy xét về từng cái bộ phận, có nghĩa là khi mình nhìn xuống cái tử thi, mình thấy ở đâu là mình đây, đây là cái đầu nè, đây là cái tay nè, ở đây là cái chân nè, ở đây là cái bụng nè, ở đây là cái đầu gối nè. Cái chỗ nào là mặt, cái chỗ nào là con mắt, cái chỗ nào là những ngón tay ngón chân cái chỗ nào là tóc quý vị phải coi kỹ như vậy chứ mình không có nghĩ là chung chung chung chung thường thường mình gặp cái xác chết mình hay sợ phải không quý vị mình nhìn sơ sơ thôi là đã nhắm mắt mình tưởng tượng lung tung lang tan cái này đó là người ta đã nói mình suy xét từng cái bộ phận rất là rõ rất là kỹ thì quý vị ghi nhận từng phần như vậy thì quý vị khi mà mình nhắm mắt lại thì cái thô tướng mình á mình coi á, quả mai thì nó mới hiện ra ha quý vị cái số 4 là đi sato mình phải suy xét về phương hướng ghi nhận là ở đây là cái phần từ rúng trở lên cái đây là cái phần từ rúng trở xuống cái đầu tử thi nó nằm về phía hướng nào lúc đó mình định tâm mình coi nó nằm về phía mặt trời mọc hay là mặt trời lặn nó nằm về phía đông hay là về phía tây nó nằm về hướng nào của cái nhà rồi cái hướng nào của cái cây ở ngoài xa tức là mình phải định vị cái phương hướng của mình một chút xíu về cái tử thi số 5 là Okasato mình nên suy xét về cái vị trí có nghĩa là ghi nhận cái đầu cái mình cái tay cái chân cái chỗ này cái chỗ kia hay là cái đầu ở đây cái mình ở kia rồi trong cái trường hợp mà tử thi nó bị phân rã ra từng đoạn có những chỗ là nó còn xương không á quý vị quý vị nhìn kỹ rồi quý vị thấy cái vị trí chỗ nào nó nằm ở chỗ nào mình phải coi rõ từng cái như vậy thì khi mà nhắm mắt á, cái sự ghi nhận của mình nó rõ ràng sắc nét ở trong tâm thì lúc đó thì quả mai á, là cái thô tướng nó mới hiện khởi lên cho mình và như tới cái phần số 6 là Paricce Dato suy xét cái phần giới hạn có nghĩa là mình coi cái phần trên cùng của thân thể nè là tóc rồi cái phần cuối cùng của thân thể là cái gót chân rồi cái phần ngang ở phía trên là cái lớp da nếu mà mình suy xét sáu cái phần này nó kỹ như vậy rồi mà vẫn chưa có hiển lộ hai cái ấn tướng có nghĩa là chưa có hiển lộ cái thô tướng mà cũng chưa có hiển lộ được cái quan tướng luôn thì mình bắt đầu mình quán xét về năm cái điều kế tiếp. Số 1 là sanh thí tô, suy xét về cái phần chấp nối. Có nghĩa là mình bắt đầu ghi nhận cái tử thi được 16 cái gấp xương chính nối ba đoạn tay phải, ba đoạn tay trái, ba đoạn chân phải, ba đoạn chân trái và một đoạn xương cổ và một cái đoạn xương lưng. Quý vị và có bao giờ mà quý vị nhìn cái tử thi rõ vậy chưa quý vị mình xa thú quá ha Đức Phật chỉ cho mình kỹ như vậy luôn để mà quán đó Quân Như xin lặp lại nha một cái tử thi quý vị phải thấy được nó có 14 cái gấp xương chính nối ba đoạn tay phải ba đoạn tay trái ba đoạn chân phải ba đoạn chân trái một cái đoạn xương cổ và một cái đoạn xương lưng thì quý vị thấy nó tất cả là 14 khúc mình phải thấy được cái tử thi nó có 14 khúc như vậy số 2 quý rí rá tô suy xét về khoảng trống có nghĩa là mình phải ghi nhận ở đây là mắt ở đây là mũi ở đây là miệng ở đây là bụng ở đây là cái kẻ tai ở đây là cái kẻ chân mắt nhắm mắt mở khép miệng hay là há miệng có nghĩa là cái phần trống nào của cái tử thi mình phải cũng phải suy xét cặn kẽ tất cả những cái chỗ trống này hết thì quả mai cái thô tướng nó mới hiện ra nha quý vị và Nguyên Như xin qua tới phần thứ ba là phần ninh ná tô có nghĩa là mình suy xét về cái chỗ khiếm khuyết ghi nhận là cái chỗ là cái chỗ khuyết đó khiếm khuyết ghi nhận đây là cái chỗ trũng hay là chỗ khuyết của con mắt cái chỗ khuyết của cái cần cổ là cái phần ở trong miệng hay là mình có thể ghi nhận mình ngồi ở cái chỗ khuyết tức là mình ngồi cái chỗ thấp rồi cái tử thi nó nằm ở chỗ cao tức là tất cả những cái gì mà cái chỗ thấp chỗ hõm của cái tử thi hoặc là mình đối với cái tử thi mình phải để ý quan sát cẩn thận từng chỗ như vậy và số 4 thalato suy xét về cái chỗ dư đầy hay là chỗ lồi lên đó ghi nhận là đây cái chỗ này là phần trán quý vị thấy cái trán mình nó hay lồi lên không thì cái tử thi mình cũng coi như vậy cái chỗ đây là cái phần lồi lên là cái phần trán ở đây là cái phần ngực thì khi mà cái tử thi nó nằm xuống đó thì cái ngực nó nhô lên thì mình cũng phải coi là cũng như à, như xin sử dụ kế là giống như những cái đầu gối đó khi mà quý vị thấy nó nhõm lên nè thì cái chỗ đó cái xương đó cũng là cái chỗ là dư đầy lên thì mình nhận xét những cái chỗ đó rồi ghi nhận mình đứng ở trên cao và tử thi ở dưới thấp thì cái phần nhô lên nó cũng là mình tức là mình so sánh với cái tử thi thì cái chỗ nào mà dư đầy mình mình đều được nhận xét suy xét um, rất là đầy đủ như vậy và cái cuối cùng là Samantato mình phải quán xét toàn diện tức là mình phải ghi nhận mọi cái khía cạnh của cái tử thi này hành giả phải ghi nhận những điểm nổi bật nhất của tử thi theo từng cái giai đoạn giai đoạn bành trướng giai đoạn thanh ứ rồi lúc đó mình suy niệm bành trướng tử thi hay thanh ứ tử thi là vật bất định, là vật đáng gớm thì bắt đầu mình cứ niệm như vậy thì mình sẽ tập tới khi mà cái thô tướng nó hiện ra bước đầu để suy gẫm án xứ tử thi khi mà một cái vị hành giả đó quý vị khi mà mình ngồi mình suy tư mình nhìn cái tử thi bằng cái à, sơ tướng thì mình không có nên ở về hướng trên gió mà mình cũng không có nên ở về hướng dưới gió tức là mình không có uh, nên ở trên đầu hay là dưới chân mà nên ở cái vị trí ngang tử thi mà thôi tức là không đứng đằng đầu không đứng đằng chân mà mình đứng ngang cái chỗ vùng vùng ngang ngang bụng đó quý vị cái khoảng cách thích hợp nha không gần mà cũng không có nên ở xa cái tử thi đối với cái những cái án xứ bất mỹ này thì những cái người mà có tính hay sợ ma nè nhút nhát nè rụt rè thì những người này khi mà suy quán về những cái sự bất tịnh những cái sự nhơ nhớt của tử thi thì cái trì tướng sẽ dễ dàng hiển lộ hơn là những người có tính bạo dạng có nghĩa là sao quý vị mình mà dạng quá đó mình tu mấy cái này không có được mà thí dụ như mình nhát mình nhát giống như nguyên trang vậy đó gặp gọi là gặp à, uh, nguyên như gửi qua một cái hình mà uh, gọi là cái tử thi mà nó màu xanh qua cho nguyên trang là la quay quái lên là gọi cái là nhìn à, hí con mắt là nhìn thôi là delete cancel liền không có dám coi luôn thì à, đối với cái đề mục này á, thì nguyên như nghĩ là chị nguyên trang á, là tu về cái đề mục này rất là mau đắc định đó nha chị nguyên trang cái trì tướng thì lại sẽ dễ dàng hiển lộ hơn những người có tính bạo dạng tuy nhiên khi mà mình à, đi à, quán cái chỗ mà cái cái tử thi mà rời ra từng đoàn đó quý vị mình làm cái việc gấp nhặt tử thi đó thì cái chỗ này nói rõ nè vị hành giả nên nhờ những cái vị khác mà làm việc này chứ cái bản thân của hành giả không có nên đụng vô về à, không có nên đụng vô những cái gọi là uh, sắp xếp hay là gấp nhặt cái tử thi lại uh, tử thi lại với nhau nên nên tránh là nếu mà phải làm khi mà những cái mẫu xương mà nó vung vãi lung tung á, nếu mà mình phải làm á, mình không có nên lấy cái ngón tay mình bóc mình xếp lại với nhau mà mình phải dùng những cái gọi là những cái que những cái cây chứ mình đừng có thay thế bằng cái bàn tay để mình mình gom lại mình phải dùng cái cây để mình làm là vì sao khi mà mình xúc chạm như vậy rồi đó mình không có sự kinh cảm hay sự sợ hãi nữa tự gì um, khi mà mình quán niệm á, thì khi mà mình ít có sợ rồi đó nó không có ra cái cái ờ, cái thô tướng nó không có rõ nữa quý vị giống như là ta nói những cái người mà đi giác tử thi làm thay ma nè rồi mình gọi là mình make up cho xác chết mình mình vẽ mặt cho xác chết này kia đó quý vị khi mà một hai bữa đầu mà mình vô mình thực tập mình làm mình ớn mình rần rợn không nhưng mà mình làm lâu ngày dài tháng mình làm lâu quý vị thấy những người làm trong cái à, cái chỗ mà à, gọi là nhà hoàng đó họ đốt xác của người ta mỗi ngày mỗi ngày họ lụm xương họ hốt cốt họ bỏ trong bình đó mà họ họ làm họ hốt hốt cốt như là hốt bột vậy đó quý vị họ không có còn sợ nữa không có một cái cảm giác gì nữa hết á cái đó là cảm giác họ xả đó thì thiệt ra nó rất là khó khăn trong cái việc mà mình gọi là mình phát triển cái án xứ phát triển cái thô tướng hay là phát triển cái tổ tự tướng mình làm không được thành ra quý vị thấy chư chư vị về trên rất là kỹ không có cho mình đụng vô những cái xương đó khi mà mình hành thiền cái cái án xứ này nha quý vị mình phải nhờ người khác làm rồi mình dùng cái cái cái nhát cái sợ đó đó mình vô mình tu thì mình mau đắt hơn rất là xa thú ha quý vị tử thi có phi nhân trú ẩn cái chỗ này là cái chỗ mà mình hay nói là có ma đây thì á, trong 10 loại án xứ bất mỹ dễ gây sợ hãi cho hàng giả nhất là những cái tử thi mà nó bành trướng tức là vừa mới chết cỡ hai ba ngày thì đầu nó sình lên xong rồi nó thanh ứ tức là nó bắt đầu nó trổ cái màu xanh ra và số 3 nồng lạng tức là cái mùi hôi nó bắt đầu kinh dị lên rồi đó thì cái đó sẽ làm cho mình rất sợ quý vị có bao giờ nghe cái mùi mà tử thi chết không quý vị khi mà giống như là có những cái người hồi xưa người ta kể là cái hòm á mà bắt đầu mình đứng mình tụng kinh cái hòm đó để cỡ ba bốn ngày rồi mà nó xì hòm mà cái mùi cái mùi tử thi cái mùi sâu phơ đó nó nó nó nó sình nó sình nó nó nó xịt ra ở trong nhà nó nó thúi hôi đó quý vị cái mùi đó nó nghe là ám ảnh luôn á và mà khi á, mà nó nó sợ nó gây cho sợ hãi cho hành giả mà khi mà hành giả chưa có đạt được tới cái trì tướng tức là tức là cái cái cái thô tướng đó quý vị mà lúc đó quý vị đang thiền quý vị đang ngồi quý vị thấy à, bắt đầu có có sơ sơ cái cái sơ tướng nó bắt đầu nó nó hiện rõ khi mà mắt mình mở ra rồi á bắt đầu nhắm mắt lại rồi mình nghĩ chết rồi lỡ mà cái thây ma này mà nó bật dậy nó đi hay là nó đứng rồi lúc đó quý vị ngồi thiền cỡ mà 12 giờ khuya đó quý vị thì những cái cảm giác đó nó rất là mạnh mẽ tức là khi mà những cái phần âm những cái người ở cái cõi dương gian mình bắt đầu mình đi ngủ nhiều rồi đó bắt đầu cái màn đêm nó bắt đầu nó buông xuống rất là mạnh rồi rất là à, gọi là màn đêm nó nó nó lúc đó là khuya nó yên rồi đó thì những người những cái tiếng xe những cái tiếng chó sủa những tiếng này kia bắt đầu nó không còn nhiều nữa thì những cái cảm giác mà mình tưởng tượng ra đây nè chết rồi tử thi ngồi đi đứng cái ý nghĩ này sẽ làm cho những cái vị hành giả có thói quen sợ hãi tức là những vị mà nhút nhát đó mất chánh niệm và lúc đó là tán động nó động dữ lắm quý vị và nếu là cái cái chỗ này là cái chỗ mà hôm bữa mà chị à, chị Nhung có hỏi Nguyên Như cái lúc cuối ngày đó chị hỏi là có đi bao nhiêu người đó thì đây chỗ này nói là nếu mà mình có nhút nhát thì có thể có cùng vài người để mà mình đi đến tử thi và những trong lúc mà mình suy nghĩ hốt hoảng đó mình tự trấn tĩnh là những cái tử thi này nó chẳng khác gì những cái thân cây chẳng khác gì những cái khúc gỗ khi mà cái tâm không còn nữa cái danh không còn nữa đó thì cái cái quả uh, thiệt á thiệt á là quả là vô lý khi mà mình nghĩ là cái cơ thể này mà nó bật dậy nó đứng được rồi nó đi được nhưng như thế là có thể là vị hàng giả này có thể là vững tâm hơn để mà có thể thiền trở lại nhưng mà chưa có chắc đâu nha quý vị tự gì tử thi này thiệt sự là nó có thể đi đứng ngồi nằm được đó tự vì sao tự vì có phi nhân điều khiển mình quên cái chỗ này ha quý vị cái chỗ này thì bắt đầu là những chữ vị bề trên nói thẳng luôn nếu mà mình nói là giống như à, một cái vị à, gọi là khoa học gia đi mình đâu có tin ma quỷ gì đâu ôi tử thi nó chết rồi mà nó là chỉ sắp chết thôi thì cái ông bà đó là đi rồi đi vô đây nằm một hồi thì có gì đâu mình chỉ quán tưởng thôi mình quán rồi để mình đắp quả thôi chứ mà cỏ gì đây nhưng mà không nha quý vị ở đây ở đây nghe cái phần này nó nói đây có phi nhân phi nhân có thể làm cho cái tử thi này ngồi dậy đi đứng được hết và đối kháng với những cái trường hợp này thì mình phải học mình mới biết được để mình không có sợ thứ nhất mình sẽ xua đuổi những cái phi nhân đó đi bằng những cái bài bài kinh à, Parita giống như là kinh à, Ratana Sutta. Nếu mà không như vậy thì à, cái phần trên á như đã à, giới thiệu là khi mà mình đi à, tập cái 10 cái đề mục bất mỹ mình dùng cây gậy mình phải chống gậy để mình đi khi mà mình làm như vậy á mình người ta nói mình dùng cây gậy để dùng vào trong lúc này đây mình đánh ngã cái tử thi này khi mà con à, phi nhân nó bị mình đập vô đó thì có thể là nó bị xuất ra nó không có phá cái tử thi này để cho mình tu đây là nhân mà đi đến à, tử thi tu tập thì phải cần gậy <laughs> cái chỗ mà quanh phan nhắn lên đó là nếu mà như vậy mà mình yếu bóng vía đó <laughs> niềm yếu bóng vía đó thì làm sao mà mình tu nhưng mà cái chỗ này á, thì trong kinh lại nói những cái người yếu bóng vía đó thì mới tập những cái đề mục tử thi được còn nếu mà dạng quá giống như là à, giống như những người mà tối ngày cứ ờ, cứ gọi là à, đốt thay ma nè rồi giáp thay ma lên xuống nè bươi huyệt nè làm đủ thứ làm như vậy thì lại không có quán được mà cái quán này á, thì chỉ dùng cho những người mà nhát thôi nha quý vị càng nhát càng dễ đắc nếu là đây là cái nguyên nhân và như xin đọc lại là đi đến tử thi à, tu tập thì mình cần phải mang gậy theo thì cái lúc này là mình đối phó với phi nhân chứ không phải là đối phó với tử thi nha quý vị lúc đó phi nhân nó vô nó phá nó chọc mình á trì tướng trở thành nơi sợ hãi cho những người có thói quen hay là hốt um, hay rất là hay hốt hoảng thì ở chỗ này có nói cũng rất là hay ở đây trước khi mà cái tự tướng nó hiển lộ có nghĩa là khi mà tự tướng là sao tự tướng là tự tướng là quan tướng là có những khi mà mình sắp đắc thiền á thì những vị hành giả mà có tính nhút nhát nếu mà không có những minh sư mà chỉ bảo mà chính ngay hành giả đó cũng không có biết là những cái đó là trì tướng hay là quan tướng mà mình cứ bị mình cứ nghĩ trong tâm là mình bị ám ảnh mình bị phi nhân nó quấy phá rồi từ đó mình mất ngủ mình trở nên bệnh hoạn luôn tức là mình nhắm mắt á là mình cứ thấy giống như mình thấy con ma nó hiện ra hoài mà quý vị có biết theo cái chỗ này á, là mình sắp đắc thiền rồi đó <laughs> tức là nguyên trang ơi chừng nào nguyên trang à, mà đi vô cái à, nghĩa địa mà như thấy nguyên trang thấy lúc nào cũng có nguyên một cái con ma nó hiện ra đó là lúc đó nguyên, nguyên trang biết là sắp đến sơ thiền rồi đó nha chứ không phải bị ám đâu đừng có lo thành ra cứ thử đi hoặc là những cái người mà chưa một lần nào quan sát tử thi khi mà phải trực diện trừ tử thi thường xuyên như thế khi mà à, mặc dù là không có còn quan sát nữa ở chỗ này nè họ vẫn mãi thấy cái tử thi đó ở trong mắt của họ cái hình ảnh tử thi đó vẫn còn dán chặt trong tâm của họ thì ở chỗ đoạn kinh này nói đây chính là cái giai đoạn trì tướng tức là cái chỗ này là mình đã đạt được cái thô tướng cái tùy tướng tức là mình đã tăng một cái bước rất là lớn trong cái sự tu của mình đây là một cái sai lầm nghiêm trọng mà cho cái chỗ này là mình lúc mà mình bị phi nhân ám thành nó nó cứ hiện vô đầu hoặc là nó cứ hiện ra trong cái tâm mình á rồi lúc đó mình sợ quá rồi mình phát bệnh lên mà thực sự không có phải tức là mình tu tiến rồi nó hiện cái trong tâm mình nó rõ quá cứ nhắm mắt là thấy nhắm mắt là thấy đi ăn cũng thấy đi ngủ cũng thấy á. lúc đó là nếu mà cái vị minh sư của mình biết á, là đã nói là con là rất là gần tới cái sự nhập định rồi đó quý vị thấy cái chỗ này là cũng quan hỷ ha thành ra congratulation cho những người sợ ma nha quý vị rồi à, như xin qua cái phần kế điểm dị biệt giữa cái thấy sơ tướng và sự truy nhận của trì tướng. Một cái vị hành giả khi mà tu tập án xứ bất mỹ thì phần nhiều hay bị lầm lẫn giữa cái sơ tướng và trì tướng lắm. Sau một cái thời gian quan sát tử thi thì cái vị hành giả này nhớ lại cái hình ảnh tử thi một cách rất là rõ ràng. Tức là khi mà nhìn tử thi lâu một hồi đó quý vị, quý vị theo 11 cái số hồi nãy mà Nguyên Như mới giới thiệu đó, tức là 6 phần xong rồi nếu mà không có rõ thì có 5 phần kế tiếp á, thì khi mà mình quan sát đàn ông hay đàn bà con trai con gái tuổi bao nhiêu rồi nằm ở phía nào khi mà mình quan sát nó kỹ như vậy rồi đó thì khi cái sự quan sát đó nó rõ quá đó mình lại nghĩ nó là trị tướng nhưng mà không phải nó không có phải là trị tướng nó chỉ là những cái à, cái sự rõ ràng trong cái tâm khi mà mình nhìn rõ Ờ, cái cái cái cái tử thi đó bằng cái con mắt thịt của mình thì cái đó chỉ là sơ tướng mà thôi từ vì sao um, cái sự thật á cái cái cái trì tướng á nó cũng rất là giống như là cái sơ tướng nhưng mà ở trong bất luận cái hoài nghi nào mình cũng không cần sự trạng nhớ lại là khi mà quý gọi là cái sự bạn nhớ lại rồi đó thì cái đó giống như là quý vị tưởng tượng lại của cái sơ tướng nhưng mà cái đó không phải là mà cái trạng thái nhớ rõ hình ảnh rõ nét cái hình thể án xứ đó chỉ là cái sự ghi nhận lại thôi chứ chưa có phải là cái hình ảnh ban đầu <laughs> quý vị thấy cái chỗ này tự vì nó nó nó hơi giống nhau đó cả nhà thành ra mình phải đọc lại một lần nữa ha để mình mình nhận biết rõ cái nào là sơ tướng cái nào là trì tướng nguyên như xin đọc lại cái chỗ này vì hành giả tu tập án xứ bất mỹ phần nhiều rất là dễ lầm giữa cái sơ tướng và cái trì tướng có nghĩa là khi mà mình nhớ lại cái hình ảnh tử thi này á, rõ ràng quá thì mình tưởng cái rõ ràng đó đó là nó là trì tướng nhưng mà chưa có phải nó chỉ là cái sự trạng lại của cái cảnh ban đầu qua cái hình ảnh quá khứ thôi mà nó có một cách rời rạc và nó riêng lẻ mà cái cái sự hiển lộ của kỳ trì tướng là không phải như vậy cái sự hiển lộ của trì tướng á, là không có cái sự trạng nhớ nha quý vị rất là rõ nó rất là rõ thí dụ như là khi mà quý vị à, ngồi coi sách mình đọc cái cuốn sách hay là mình coi cái hình á thì khi quý vị đóng sách lại đi cái tự nhiên có có một hình ảnh mờ mờ mờ mờ của của cái cuốn sách quý vị à, thấy một cái giống như quý vị coi một cái bức tranh xong rồi trong cái bức tranh đó nó có những cái nét chữ hoa đậm lên thì khi quý vị đóng cái cuốn sách lại thì quý vị cũng thấy cái nó nó, nó trạo lên một cái sơ sơ về cái đó đó thì cái trạo đó khi mà quý vị nhìn kỹ vô lúc đầu rồi đó nó chỉ là cái sơ tướng thôi nó chưa có phải là thô tướng hay là trì tướng tự vì sao khi mà quý vị thấy được cái trì tướng rồi đó có nghĩa là quý vị sẽ thấy rõ ràng cái con mắt nó hình gì nó liếc qua chỗ nào và những cái chữ ở trên cái cái tấm tranh đó đó nó có 10 chữ hai chục chữ gì đó thì nó là một cái hình ảnh như nhất của cái hình ảnh mà quý vị lúc mở sách ra coi có nghĩa là cái tờ báo mà nó có 120 chữ thì khi quý vị đóng lại đó quý vị có thể đọc được khi mà quý vị nhắm mắt á, quý vị đọc thừa được 120 cái chục chữ đó luôn chẳng hạn Như à, xin nói cái thí dụ là hồi ờ, lúc mà Nguyên Như còn đi học ở trên đại học đó như cái kiểu học bài của Như cái kiểu học chụp hình đó quý vị tức là quy như nhìn vô cái bài đó ví dụ như nó có những cái tên Latin là vậy ha quy như ngồi nhìn chăm chú nguyên một cái trang vậy quy như nhìn cỡ 5 phút hay 7 phút gì đó thì khi mà quy như đi thi á thì khi mà những cái bài đó đó thì quy như không có thuộc lòng giống người ta mà quy như cứ nhắm mắt mắt quy như cứ à, thấy một cái số trang nó lên thì quy như thấy cái trang nó mở là cái số nó nằm ở bên phải hay bên trái đó thì từng cái hàng của cái trang đó, nó hiện ở trong đầu quy như á thì nguyên như mới dùng cái trang ở trong tâm á nguyên như đọc từng cái chữ ở trong đó rồi á, lúc đó nguyên như mới dò theo là cái câu này nó hỏi trả lời cái gì thì nguyên như dùng cái tâm nguyên như đọc cái đó lúc đó đó nguyên như mới đọc ra rồi nguyên như mới trả bài rồi chép về cái bài thì cái đó đó nguyên như thấy nó giống giống như cái sự gọi là cái sự uh, trì tướng ở trong này đó quý vị tức là mình phải đọc được những cái chữ nhỏ và cái uh, cái cái cái trong cái cái lúc mà mình đóng cái cuốn sách hay đóng cái bài báo lợi đó chứ nếu mà mình sơ sơ mình đọc mà mình nhớ cái nét chữ hay là nhớ sơ qua cái hình ảnh thì nó không phải thành ra cái chỗ này người ta nói mình nên để ý để mà mình thuần thuộc cái chỗ mà mình nhìn cái sách chết à, rồi mình nhập lại cái thô tướng tức là nó y như thiệt luôn tức là càng gần 100% thì càng tốt ha quý vị thì cái chỗ này như có highlight đây nhớ lại cảnh sơ tướng chỉ là cái nhớ nét chữ của người khi đã gấp sách và là nhớ nét chữ chớ không phải là đã đọc được cái gì đã xem đó cái chỗ đó thì khi mà quý vị đã đọc lại được những cái gì đã xem khi quý vị đóng sách đó thì cái đó chính là trị tướng rồi đó Riêng việc ghi nhận trị tướng cũng giống như người đọc ý nghĩa của quyển sách, dù quyển sách đã gấp lại, họ vẫn đọc được những ý nghĩa đã xem. Trong phần oa án xứ hoàn tịnh cũng thế, nhiều người đã sai lầm đồng quá cái biết do nhớ và cái biết do nhận là giống nhau. cái gì thấy không? Cái biết do nhớ khác là cái biết do nhận. Thời gian nhanh chậm của cái trị tướng trong án xứ bất mỹ từng loại tử thi và mà suy xét sự bất tịnh đáng gớm của nó thì sự bất tịnh này được chia làm hai loại một cái sự bất tịnh nó dễ gây kinh cảm và một cái sự bất tịnh nó gây ít nó ít gây kinh cảm cái thử tử thi nào mà làm cho à, hành giả có nhiều kinh cảm được những cái tử thi ấy tức là quý vị nên lựa những tử thi nào mà nó ghê rợn làm cho quý vị sợ hãi thì quý vị lấy chứ thường thường người ta hay vô người ta lựa cái tử thi nào đẹp trai cái tử thi nào đẹp gái đi tu nó không ra hay quý vị cái nào mà mình càng sợ thì cái đó mình càng phải lấy làm đề mục quý vị nhớ chỗ này ha cái chỗ này nhiều khi mình không học mình không biết thì các luôn đó chứ trì tướng hiển lộ mau chóng hơn là cái tử thi bình thường ít làm cho hành giả sợ hãi ngoài ra sự quán xét một cái thân xác không còn sự sống thì cái trì tướng cũng sẽ mau chóng hiển lộ hơn đối với một cái thân còn sống cái đó là cái lý do mà hình như là hôm bữa em à, an nhiên có hỏi phải không tức là mình có thể coi hình hay là mình có thể coi những cái à, cái gì khác để mình quán được hay không thì cái chỗ này người ta nói cái sự quán xét không còn cái sự sống ở trong đó thì for some reason á cái trì tướng nó sẽ mau chóng nó tiếp với uh, một cái thân thể mà còn sống rồi lúc này là người ta sẽ giới thiệu uh, cho mình thấy thế nào là án xứ bất mỹ trong cái những thi thể mà còn sống đây tức là cái án xứ bất mỹ này có thể mình quán trong cái xác chết và có thể mình quán trong người sống mà người sống là gì là chính ta đây và những người khác sống chung với mình thành giả và những người thân của mình những người còn sống đây là những cái ờ, cái ờ, cái, cái gọi là những cái sự sống đó thì nó cũng có 10 loại án xứ bất mỹ thứ nhất là mình quán khi mà mình bị ung nhọt nè mình bị sưng bầm lên thì khi quý vị bị như vậy thì sao thì hành giả sẽ suy quán là giống như cái sân sát nó trương phù ú thun mà tá cá khi mà mình bị ghẻ lở mình bị máu và nước vàng nó chảy rịnh ra thì lúc đó mình sẽ quán đó là thân xác nồng lạng nồng lạng tử thi quy tá cá khi mà mình bị đứt tay đứt chân giống như hồi nãy nguyên như có nhắc là mình nấu ăn mình không cẩn thận đó mình dùng dao mình cắt đồ ăn rồi mình cắt vô cái tay mình đây rồi đứt chân hay là vết tức đâu đó trong thân thể của mình thì lúc đó mình cũng có thể suy quán đó là thân thể chiết đoạn khi mà thân thể dính máu thì mình cũng có thể suy quán đó là huyết đồ thân thể. Số 5 khi mà mình nhìn cái hàm răng mình, mình cũng có thể suy quán đó là hài cốt. Suy, suy quán bất tịnh đối với một cái thân thể còn sống như vậy thì cái trì tướng nó cũng có thể hiển lộ được nhưng mà nó chậm hơn nhiều nó tức là nó không có sợ đó mình quán mình không sợ mình thấy mình mỗi ngày mình thấy mình nói là mình quán như vậy chứ trong thâm tâm mình là mình cũng là người đẹp nhất thiên hạ à quý vị ngộ vậy đó mình đẹp nhất thiên hạ mình sống lâu nhất thiên hạ mình thông minh nhất thiên hạ cái gì mình cũng nhất hết trơn mình là coi như là mỗi một cái à, à, người mình đây là một cái à, gọi gọi là cái lỗ rúng của vũ trụ á. trong cái tiềm à, trong cái tiềm thức trong cái bản năng của mình nó tự nhiên khi mà mình không có học hiểu chánh pháp nhiều đó quý vị tự nhiên mình nghĩ như vậy khi mà mình nổi giận lên cái si mình mà nó nó nó nó gọi là nó hiển lộ nhiều hơn những cái thông minh khác á cái tự nhiên những cái cái cái cái cái sự gọi là quan trọng của mình á là là nó hiện ra rất là rõ tức là mình phải mỗi ngày mình phải tu phải quán phải đủ thứ hết chứ nếu mà mình giật mình như vậy đó mình gọi là mình giật mình mình nổi sân lên đó mà nó hiện ra liền đó quý vị nó nó rất là kinh khủng um, Tuy là cái trị tướng hiển lộ có phần chậm hơn, nhưng mà đó là những thường tánh pháp của những cái bậc hiền trí. Vì sự bất tịnh đó không có thể suy quán qua một cái tử thi được. Và lại thân sống hay là tử thi nó cũng là giống nhau ở cái chỗ bất tịnh thôi. Nói thì nói như vậy nhưng mà ở trên bên nói á, ở bên trên này nói đây là những cái uh, những cái quán của những cái bậc hiền trí nó cũng rất là khó quý vị sau đây là một số cái phần mà trích đoạn của cái uh, à, ngài Buddhaghosa viết giá thề quá matasa rì rằng chi hoàng bí át xúc phần tát thà á gần tu cà lằng cà rề ná chanh ná ta tăng ná bà các tăng dù là một thân thể sống vẫn là cái bất mỹ không khác những tử thi mặc dù sự nhơ bẩn bất tịnh không rõ nét, bởi được che đậy bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài. Sache imasaka yassa anto bà hirako siya Dan đằng mi nagahat Toa nát ca kê sô nề quý ní hòa ra về đối với thân này lấy những vật từ bên trong bỏ ra bên ngoài điều tự nhiên là mọi người sẽ vất cho quạ và chó Giá tha bí bút phi tàng đi xòa, sinh ga lô kình xú cằn quá nề, mằng xá rút khô má già lách thồ ý tí sằng tòa ná quề gác xà, bá tí tằng bá tí tằng bút phằng, đàn xích tòa, á tí lô lú bồ. Ná dí đàn má sằng ú đùm mằng sằng, dằn rút khắc mình tí gan, tí gan há tí ý mằn hí xúc phá tồ cà dằn cá hết tòa tách thá múc chí tà bà là cá ròn tà bà bà mí đúc khà nó bá rí múc chá rề cũng như con sói thấy một cây hoa bút phí tà một loại bông đỏ đang nở nghĩ rằng đó là một cây bằng thịt sống liền chạy nhanh đến ngậm lấy rồi mới vỡ lẽ đây không phải là thịt sống nhưng vẫn sai lầm thịt ở cây khác kia. Cũng vậy, những người thiểu trí nghĩ rằng xác thân ta và người khác xinh đẹp, là người trong sạch, mà vì đó có thể dẫn đến những tội lỗi và không bao giờ thoát ly khổ đau. Tasma pasi giá mê tha quy, chi wata, và matas sa wa, sa pha hoàng pù tí cà giác sát, su Sú pháp phà quề lá quát trí tung, bậc trí quán thấy sự nhầm đớn bất mỹ ở hai phần, thân thể sống và tử thi. Màu sắc hoàn tịnh thay thế án xứ bất mỹ phát triển các thiền tầng cao. Như là đã được trình bày ở trên, thì những cái án xứ bất mỹ này không có thể đạt đến các tầng thiền cao kể từ tầng thiền thứ hai có nghĩa là quý vị khi mà tập tới 10 cái đề án à, 10 cái à, đề mục bất mỹ này quý vị chỉ đạt được cao nhất là sơ thiền nha quý vị từ cái nhị thiền trở lên thì không có đạt được mà nếu đã chứng sơ thiền rồi thì cái vị hành giả này thiệt sự không có cần phải tu tập những cái án xứ khác nữa đâu vì hành à, nghĩ rằng có thể phát triển mọi cái tầng thiền sắc giới những ở cái giai đoạn này thì vị hành giả hãy dựa vào những cái màu sắc của tử thi mà tác niệm tùy theo cái sự thích ứng là xanh vàng đỏ trắng và như thế thì sẽ hiển lộ trì tướng tự tướng và rồi tới thiệt thiền tầng thứ hai sắc giới với nền tảng màu sắc hoàn tịnh hành giả phát triển các tầng thiền cùng tột lên cơ sở án xứ hoàn tịnh dạ dạ chị chị nhung ơi chị nhung uh, quay lại cái chỗ này cái chỗ này nè chị người ta nói đó ở cái giai đoạn sơ thiền á thì quý vị khi mà coi uh, quý vị quán 10 cái đề mục bất mỹ này nếu đã chứng sơ thiền nè thì không có phải cần tập những cái án xứ khác để mà qua cái nhị thiền mà ở đây là lúc này vị hành giả phải dựa vào những cái màu sắc tử thi có nghĩa là tác niệm tùy theo cái sự thích ứng của tử thi tức là cũng dùng cái đề mục tử thi nhưng mà mình nâng cấp trình độ mình lên cái chỗ mà xanh vàng đỏ trắng quý vị có nhớ hôm bữa mình học cái đề mục cá xí ná đó cái xanh vàng đỏ trắng đó mình cũng có thể tập lên cái những cái đề à, những cái thiền cao hơn thì khi mà mình đạt sơ thiền của cái 10 cái cái cái này đó 10 cái đề mục bất mỹ này đó thì người ta nói mình không có cần lấy những cái án xứ khác đâu mà lúc đó mình dùng cái màu sắc của cái tử thi chứ không phải là cái tử thi nữa thì mình dùng những cái màu đó thì cái trong cái chỗ này đó theo như hiểu nó cũng ứng theo những cái thiền khác mà mình không có dùng cái tử thi quý vị hiểu như như, như nói không vậy tức là mình dùng cái những cái màu thích ứng xanh vàng đỏ trắng và mình lúc đó mình sẽ tập tới cái tầng thứ hai của sắc giới tức là lúc đó mình dùng những cái cái à, cái màu rồi mình không có dùng cái bất mỹ nữa thì lúc đó mình tập lên được mà mình phải không mà mình không có cần tập qua những cái án xứ khác đây là cái chỗ này nói như vậy và dạ, nguyên như xin đi qua cái chỗ mà án xứ bất mỹ theo hai cái lối suy quán lối suy quán Thứ nhất, dẫn đến thiện chứng như là mơ mình mới trình bày ở trên. Và cái lối suy quán thứ hai dẫn đến đạo quả Niết Bàn. Có nghĩa là khi mà mình được thầy dạy đó quý vị, mình nhìn một cái à, đề mục tử thi, mình sẽ học được hai cách. Một cách thiền định, một cách thiền quán. Thì cách ở lối thứ hai, tức là không theo cái khía cạnh bất tịnh mà mình chỉ suy quán theo ba cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Tức là vị hành giả suy quán sự có mặt của thân này hẳn phải biến hoại, hẳn phải tiêu vong, khác nhau chỉ là ta và người khác, trước hoặc là sau mà thôi. Chính điều này đã được Đức Thế Tôn thuyết tất cả các pháp hành đều là vô thường. Số 2 thân này là sự sống của ta mặc dầu đang cảm nhận những cái khổ thọ bức xúc trong hiện tại nhưng đó chưa phải là cái khổ sau cùng dạ nguyên xin sám hối nhưng đó chưa phải là cái khổ đau cùng cực mà chính là cái sự bất lực không thể chống trả với cái cuối cùng của kiếp sống để còn lại như tử thi này điều này được đức thế tôn thuyết tất cả các pháp hành đều là khổ não và số 3. Tử thi trước mắt ta, khi còn sự sống, hẳn người này không bao giờ muốn bệnh và chết, nhưng họ hoàn toàn bất lực để hoán cải điều đó vì thân không có dưới quyền lực của họ, của bất cứ ai. Điều tự nhiên của thực tính danh sách là vô ngã. Cả chính ta cũng phải tùy thuộc vào cái quy luật ấy và không thể làm khác hơn. Chính vì lý do này mà Đức Thế Tôn đã thuyết rằng tất cả các pháp không tùy thuộc một ai. Việc suy xét theo minh sát, vị hành giả không có cần lựa chọn tử thi là nam hay nữ, cũng như là một lần Đức Thế Tôn hóa hiện tử thi phụ nữ để mà trưởng lão Cú La Lá suy quán mà vị này thuộc về cơ tánh ái. Hay như là Ngài bảo một cái vị tỷ kheo trẻ quan sát tử thi nàng Sirima, người mà vị này quá thương yêu um, đến mất ăn mất ngủ để mà suy quán về vô thường, khổ và vô ngã. Thì Nguyên Như xin lặp lại là khi mà mình học qua 10 cái đề mục bất mỹ, mình suy, mình học cặn kẽ từng chút, từng chút, từng chút một. Mình học từ cái xương, cái răng, cái nước thì mình biết là cái khi mà mình càng khi mà mình càng sợ mình càng nhát thì mình càng đắc mau mà mình sợ quá thì mình có thể rủ một hai người bạn mà sợ giống mình nha quý vị chứ đừng có một hai người bạn mà dạng quá thì cũng vô nó à, họ làm cho mình đơ theo đó tức là <laughs> mình à, mình à, mình rủ càng à, một hai người sợ mình đi tu chung rồi thì khi mà mình tập như vậy đó thì mình bây giờ mình biết thêm là mình có thể dùng cái những cái án xứ này mình tập qua cái minh sát tuệ của mình và nguyên như xin kết thúc cái đề mục mà à, gọi mình cái à, 10 cái đề mục bất mỹ là bây giờ mình đã đi qua được hai chục cái đề mục rồi phải không quý vị 10 đề mục cá xí ná 10 đề mục bất mỹ <laughs> đang quán xỉu <laughs> lúc đó đó thì coi chừng á, là đang tới cái phần gọi là thô tướng rồi quanh phan lúc đó là xa thú xa thú lúc đó là là phải đi theo quanh phan học về à, học về 10 cái đề mục bất tịnh à, 10 cái đề mục bất mỹ này rồi à, dạ kính thưa cả nhà bây giờ là 10 giờ 32 phút à, thứ năm à, của cái ngày là 20 tháng 5 năm 2021 chúng ta đã xong à, đi qua từng cái phần chi tiết rất là quan hỷ rất là xa thú của 10 cái đề mục bất tịnh này và kỳ sau à, mình sẽ đi qua um, à, 10 cái đề mục kế tiếp là gọi là 10 cái đề mục và tưởng niệm hay là 10 cái đề mục tùy niệm Anusati thì cái 10 cái đề mục và Anusati này nó rất hay quý vị nó Nguyên Như có cái bài soạn nó đến 120 trang mà Nguyên Như thấy mỗi cái phần đi vô rất là chi tiết, rất là hay, rất là cặn kẽ mà Nguyên Như không có thấy là mình bỏ được cái phần nào hết khi mà khi mà như vô từng cái phần ân đức Phật ân đức Pháp ân đức Tăng mà mình được gọi là mình coi một cách có hệ thống một cách gọi là chi tiết từng tận đó quý vị mình đọc thôi mà mình thấy à, phải công nhận là à, Đức Phật và các bậc bề trên rất là thương mình muốn cho mình à, gọi là chỉ không có thiếu một cái chỗ nào hết trơn á thành ra nếu mà mình không có đọc qua một lần để mà mình biết đó quý vị nguyên như nghĩ thì nó rất là uổng phí thành ra nguyên như um, xin phép quý vị là cho nguyên như đi qua ha mình không nên bỏ ha quý vị à, thấy cái chỗ nào nó cũng rất là hay à, thành ra à, nguyên như xin phép cái kỳ sau là nguyên như um, coi lại nguyên như soạn lại cho nó gọn là một chút để cho theo từng cái phần cho quý vị dễ coi rồi nguyên như sẽ gửi ra cho cả nhà để mình nếu mà có thời gian thì đọc trước nếu mà không đọc trước thì mà lúc mà Nguyên Như um, ôn bài đó quý vị có thể đọc theo mà mình không cần phải chép để mình tập trung mình nghe thì mình sẽ thấm hơn à, và bây giờ à, hôm nay à, các sư huynh cũng chưa có về lớp lại được các sư huynh đi uh, vẫn đi uh, à, đi làm nhiều thiện sự quá và Nguyên Như xin kính mời chị Nhung à, và chị Nguyên Trang và cô Mai à, có thể à, thay mặt các sư huynh à, thay mặt các quý vị trong đạo tràng để có thể mà commit để um, mình cùng nhau ôm có những cái chỗ nào mà nguyên như nó thiếu sót có thể cải chánh trí kiến um, dạ à, nguyên như xin mời nguyên trang nha chị nguyên trang hôm nay cái bài này chị thấy làm sao chị thấy là chị có um, có ý kiến gì về cái bài này xin cho uh, ý kiến cho lớp và dạ, nguyên như xin mời muốn dạ dạ Minh Trang dạ chúc các thánh lễ ơn Đức Phật ăn Đức Pháp ăn Đức Tăng dạ kính thành lễ sư Thành Tâm sư Pháp Trang kính thành lễ chư tôn Đức Tân Ni con kính chào toàn thể đạo tràng dạ sa thú sa thú Nguyên Như à, sa thú là Nguyên Như đã à, soạn bài rất là kỹ và rất là chi tiết à, <laughs> cái phần quán thử thi là Nguyên Nguyên chẳng thua rồi đó à, nhưng mà rất là hoan thị hoan hỷ tại vì mình được uh, à, mình được hiểu thêm thật ra đó mỗi lần nguyên trang thiền đó là nguyên như hay nói sang nguyên trang cái gì cũng sợ hết nguyên như nói nguyên trang nhớ hoài con <laughs> nguyên như mà thiệt nguyên trang uh, hay hay bị sợ lắm dạ yeah. nhưng mà khi mà mình hiểu được uh, à, cái bài học ngày hôm nay đó là mình phải nói là rất là uh, chi tiết mà phải phải có cái tâm mà không sợ ví, ví dụ ơi, như nói là ai mà sợ chừng nào á, thì dễ đắc chừng đó nguyên trang <laughs> nghĩ chứ chắc lúc đó là à, đắc xỉu quá à. chắc cái lúc đó hả bất tỉnh trước là tính sau quá nha yeah. nhưng mà à, thật ra là rất là nhiều đề mục để mình à, mình mình mình quán đúng không quý chị nhưng mà rất là hoan hỷ để nghe để nghe như à, chia sẻ về cái phần mà à, quán tự thi nội mà nguyên trang nghe cái gì vô trống rồi à, mình phải à, đứng à, cỡ nào không được đứng sao rồi phải đứng cái à, bên rồi à, nhìn sao nhìn sao làm sao à, thôi <laughs> em xin thua à, cố lên <laughs> sợ hãi nên quán tử thi tốt dạ dạ thôi chắc em kiếm các em quán chị nhung ơi dạ à, thì à, um, um, dạ em thì chỉ biết nói Nguyên Trang con chỉ biết nói như vậy thôi à không biết là à, đạo tràng um, có chia sẻ gì không à, à Nguyên Như thì về mấy cái phần mà à, quán quán này là Nguyên Như à, à, à, giỏi rồi Nguyên Trang nhớ lúc đó lúc mà Nguyên Trang chưa có chưa có hành thiền nữa chưa có tập thiền nữa đó là À, khoảng dài ngày các nguyên như gửi cho nguyên trang một cái tấm hình mà nguyên trang còn nhớ sáng sớm mở mắt ra là một cái xác chết mà cái bụng ha, là trong cái bụng nó dòi không à trời ơi đó là nguyên nguyên nguyên nguyên như <laughs> là lâu lâu cái gửi hình này gửi hình kia trời ơi đó là nguyên nguyên trang mỗi lần dậy nguyên trang gọi nguyên trang hay gọi nguyên như và rảnh ghê ha cứ gửi tôi mấy cái này đồng ơn đi đừng có gửi nữa nguyên trang thấy vậy là nguyên trang không thích rồi dạ đúng rồi mà đừng nói chi mà kêu em quán dạ cái hình mà mình đã mình đã không uh, uh, không mình thấy là mình giỏi rồi thì làm sao mà mình quán được dạ đúng rồi dạ khiếp rồi rồi có một lần mà à, đi vào room của à, sư trí đức á, ngài trí đức mà sư ngài liễu tông có nói về 32 thể trượt á là tóc lông móng răng da thôi nha mấy cái đó thôi cái thân thể của mình thôi mà nguyên như có gửi hình ra cho mọi người đó nhìn là cũng khiếp rồi làm sao mà mình mình làm sao mà mình quán nổi đó thì hả, thôi để em kiếm cái gì nó quán quán <laughs> cái khác cho nó vui vui nha à, Nguyên Như gửi những tấm hình này thấy ghê quá dạ đúng rồi Nguyên Như là chuyên sưu tầm mà à, hình à, tử thi nè rồi à, cái gì mà xấu xấu nữa dạ như là là là cái đó hình như là nghề của nguyên như thì sao dạ dạ sau đây à, dạ à, dạ con kính mời đầu tràng ạ à. mời chị nhung nha dạ mời chị nhung rồi mời mấy cô trong đây nữa nè dạ mọi người có thể uh, chia sẻ chút chút dạ à, dạ à, dạ cô Hồng Mai ha dạ nghe nói cũng cô cũng đi khóa thiền rồi này nọ dạ mời mời mời mời cô Hồng Mai ha dạ mời mọi người mình chia sẻ chút chút cho đạo tràng nó thêm ờ, à, có không khí chút ạ à. à, Giang Nhất Hệ này rồi Giang Nhất Hệ có tử thi không đem tử thi ra quán này Giang Nhất Hệ ơi dạ rồi con kính mời đạo tràng nha chính lãnh lễ ba ngôi tam bảo chính lãnh lễ sư thanh tâm sư pháp trang kính chào toàn thể đạo hữu à, mình thì cũng không có phải là già lắm đâu mình còn thua chị dung đến một tuổi đặng mà không biết tại sao uh, nguyên như nó gọi mình bằng cô ấy à, thì nói chung đó là mình chưa có quán về tử thi nhưng mình nhớ là có một lần đó, mình có hai lần để mà thấy cái tử thi một là một người bạn mình đó là uh, người ấy là từ ngoài bắc vô và không biết uh, buồn phiền gia đình mà tách cổ từ tử chết thì khi đưa vô nhà xác mà uh, vô trong cái um, chỗ để mà ướp xác á nên tủ lạnh á tủ đông á thì mà mình đi với một người bạn thì khi mở cái ờ, tủ ra đó, thì xác chết tức mình lên rất là ghê mình cũng rất là ghê rợn nhưng mà mình trấn tĩnh được trong khi người bạn thì chạy ra khỏi ờ, cái chỗ để xác luôn và một lần nữa thì mình có vô trường đại học y khoa thì mình cũng vô cái ờ, cái phòng để xác và khi mà nhìn cái ờ, tử thi mà để trong cái um, học mà đựng xác của phật môn á thì coi như mấy ngày là mình không <laughs> ăn uống gì được mình rất là sợ nhất là về buổi tối thì khi mà bây giờ nguyên như đà, ờ, trình bày cái quán tử thi thì thì mình suy nghĩ là ừ, nếu mà mình đủ duyên thì có thể mình sẽ quán tử thi xem sao nó như thế nào bởi vì mình cũng ờ, qua hai lần thấy được cái xác chết thì mình rất là nhòm gớm cái ờ, tử thi của mình cái thể xác của mình vì ở ngoài thì nó bao phủ bởi da tóc móng thì nhìn thấy rất là đẹp nhưng mà ở bên trong thì là mũ máu đồ nó rất là tanh hôi mình nhớ có một lần mình học trong lớp đó thì có một bạn bị xuất huyết băng tử và ói ra máu và máu rất là tanh hôi và mình rất là ghê sợ về điều ấy nhưng mà mình chưa có nhân duyên để mà thiên về thiền quán nhất là quán tử thi thì nếu mà có cơ hội hoặc có duyên á, thì biết đâu mình sẽ đi à, à, chị à, nhung có đi theo mình để quán tử thi ông nhung à, coi như là mình à, những cái à, những cái mà cái kinh nghiệm hoặc những cái à, bài học mà nguyên như đã cố công soạn ra rất là mình thấy rất là ưu việt rất là uh, useful rất là coi như ứng dụng vào trong cái thiền quán rất là tốt thì mình hy vọng rằng sẽ có dịp có một à, gặp à, một vị minh sư nào đó hướng dẫn mình vào cái thiền quán à, này để mà mình có thể mình có thể quán được cái sát tử thi và dễ vô cái thiền vipassana à, thôi mình có bao nhiêu ý kiến đó à, xin hết à, xin nhường cho vị khác ạ à. dạ sa thú sa chia sẻ gì không à để cho à, trong thời gian mình chia sẻ để cho Nguyên Trang có thể Nguyên Như có thể uống thêm miếng nước để Nguyên Như nãy giờ Nguyên Như hết hơi rồi à. Dạ, dạ không biết 21 Nguyên Như sẽ gọi với Nguyên à, cô à, à, cô Mai là là là chị Mai nha <laughs> để hôm bữa giờ chị Mai nói tại sao lại à, chị Mai với chị Nhung là hai người bạn với nhau mà Nguyên Như gọi là chị Nhung mà gọi là cô Mai à, thành ra thôi bây bây giờ um, bây giờ một là Nguyên Như kêu chị Nhung là cô Nhung luôn còn hai là Nguyên Như sẽ gọi uh, chị Nhung với chị Mai <laughs> à, hồi nãy nghe Nguyên Trang nói về cái à, cái vụ mà cái vụ mà Ờ, gọi là 32 cái thể trượt đó Nguyên Trang thì Nguyên Như nhớ Nguyên Như còn cái bài đó rất là nha, xa thú Nguyên ờ, Nguyên Trang nhắc thì sao mà mình vô 32 thể trượt là Nguyên Như sẽ đem cái bài đó nó có hình sẵn Nguyên Như gì nó thiệt là đẹp luôn á mà khi mà Nguyên Như post lên trong cái Facebook á là nó tự động nó lấy một cái tấm ờ, màu đen nó nó che qua nó chừng mà mình click vô nó mới được coi nó nói là hình ghê quá <laughs> nhưng mà nguyên như nghĩ là trong cái phạm vi của bài học này thì lúc đó nguyên như sẽ nhờ à, nhờ à, chị nhung à, post cái hình đó lên cho cả nhà coi cho nó rõ thì ra nhìn cái hình nó quá rất là xa thú chị gì gọi là nó rất là có ấn tượng đó quý vị à, và bây giờ nguyên như thấy là cũng là 10 giờ 44 phút rồi nguyên như xin à, à, kính giao lại cái phần này cho chị Nguyên Trang nha Nguyên Như hết hơi rồi dạ à, ờ, ok dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ dạ con không biết là sư pháp trang có trước máy không ạ à? dạ con kính thỉnh sư pháp trang có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con không ạ à? dạ con kính thỉnh bàn tay của sư pháp trang dạ alo sư nghe dạ xa thú dạ con kính dân mít lại cho sư à kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con à dạ xa thú xa thú và một lần nữa chúng con à, thành kính đảnh lễ Thượng tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng à, với những nickname mà chúng con không được rõ và thân chào à, toàn thể đạo tràng. Và giờ đây chúng con xin được phúc chúc đại, đại diện Thượng tọa Thanh Tâm để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử Nam Mô Bổn Thầy Giác. Duka pata cene duka paja pata cene paja soka pata cene soka hantu sape pipa nino eta wata ca amhe hi punya sampadang sape dewa nomo dan dosa pasampat sete jadan ya dadan dosa ta jasilang ya rekan tu sapadang. ภาวนาปิกตาหันตระจันตุเดวตากตาสาเปปุตตาปลาปาชาปจิกานังจะยำมปลังอรหันตานังจะเตเจนะระกันปันตามเมชาปาโสเตยาตลาธาสุเกตากลหาปุตสาสเนอโรกาสุเกตาหหิสหาสาเป hệ nhà tê phê cầu xin cho các thiện tinh à, được sự lợi ích à, được sự an vui được sự tăng hoa trong đường phật đạo hoa à, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải chetya chanara ta chetama ta chetama ta chetama tu edam phalang etasmin Ratanatayasmin Sambasadana Chê Ta So cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn sa thu sa thu lành thai dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính trương sư pháp trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ à, sau giờ học ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thúng pháp ạ. À. Ya de wata santi vihara wasini tu be kare bodhi kare ta hen. Ta tham madane na pu chita so tin karonte thawihara mandale. Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phết ka wo sa ra mi ka da na ba ti upa sa ka. Gama cha de sa ni gama cha isara sampa na puta sukita pa wan tu te. cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha u pa pa ti ka Niyani kam thamma warang paticchate sabbe bidukha sakaron tu sankhayang. Thatu chirang satang thammo thammatara cha bungala. Sankho ho tu samango wa atthaya cha hitaya cha amherak khatu sak thammo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 ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bạo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ đâu, dạ sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang đã đến với đạo tràng để ủng hộ cho chúng con à, thời pháp à, bài học ngày hôm nay ạ à, do Nguyên Như đảm nhận. À, kính cảm ơn à, Sức Nguyên như đã dành thời gian của mình để soạn bài và chia sẻ với đạo tràng để mọi người có thể à, à, hiểu hơn à, về à, à, quán về à, tử thi dạ à, à, dạ con rất là ờ, nguyên trang rất là xa thú à, à, về bài của à, chia sẻ của nguyên như ngày hôm nay và dạ một lần nữa con ờ, à, kính cảm ơn quý cô chú à, đã đến với đạo tràng à, để tham gia à, thời à, bài học ngày hôm nay ạ à. à, dạ và sau đây con à, xin chúc đạo tràng à, có một đêm an lành một thời điều à, à, một đêm an lành một ngày an lành sáu thời điều an lành ạ à. Dạ con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 à, giờ tối giờ hoa thịnh đốn giống như là giờ thường lệ. Ngày mai sẽ là giờ học của thầy Kinh à, và chúng ta sẽ tiếp tục học à, trao đổi với thầy Kinh. Dạ rồi thầy Kinh dạy gì quên mất rồi. À, <laughs> à, dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. À. Nam mô Buddha giá, Nam mô Tham Ma giả Nam mô Sangha giá. Dạ con xin xuống mic đại tạm biệt đạo tràng.